Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời bình hiện nay, vẫn còn đó những cuộc chiến vô cùng cam go và quyết liệt mà đảng, nhà nước và nhân dân ta phải đối mặt. Điển hình là cuộc chiến chống lại Covid-19. Ở cuộc chiến này, một lần nữa tinh thần chống dịch như chống giặc, quy động mọi nguồn lực, tầng lớp nhân dân tham gia chống dịch, khoanh vùng dập dịch, ngăn chặn ngay từ đầu đã phát huy được hiệu quả. Ngày 23 tháng 1, tức là 29 Tết, Việt Nam ghi nhận hai ca bệnh đầu tiên. Ngay lập tức các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường, Mức cảnh báo được nâng cao hơn so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới để sẵn sàng với cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Thế giới hiện nay chính thức là mới khuyến cáo ở mức lây nhiễm hạn chế. Tuy nhiên Việt Nam chúng tôi luôn luôn đặt ở mức cao hơn mà là ở mức lây nhiễm. Cho nên tôi yêu cầu là bây giờ thực hiện ngay bước khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu. Chúng tôi khẳng định lại ngành y tế có đủ năng lực để đáp ứng toàn bộ cái số giường điều trị ngay sau đó, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thành lập, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban, cùng với đó là 40 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất trên khắp cả nước. Ngày 1 tháng 2, Thủ tướng đã chính thức công bố dịch và yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Tất cả các giải pháp được thực hiện đồng bộ. Một cái tinh thần là chúng ta phải tiếp tục quán triệt là chống dịch như chống giặc. Chúng ta cũng kiên định các chiến lược đề ra là ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly khoanh vùng dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả dịch xảy ra ở địa phương nào ở khu vực nào thì chúng ta khoanh vùng và điều trị ở khu vực đó hạn chế tối đa vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi không cần thiết Công tác nghiên cứu khoa học về virus mới này cũng nhanh chóng được triển khai và chỉ trong 72 giờ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công virus SARS-CoV-2, giúp rút ngắn thời gian xét nghiệm ca bệnh. Không những thế, một trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19 trực tuyến được thành lập, giúp việc điều trị bệnh nhân nặng được dễ dàng hơn với các chuyên gia đầu ngành. Giai đoạn 1 của dịch bệnh bước đầu được kiểm soát khi 16 ca bệnh được chữa khỏi. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 3, một cuộc họp khẩn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố bệnh nhân số 17, mở đầu cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 giai đoạn 2. Và khi các ca bệnh trong cộng đồng liên tiếp được ghi nhận tại Hà Nội, một biện pháp chưa từng có trong tiền lệ để phòng chống dịch là thực hiện giãn cách xã hội đã được áp dụng. Người dân hạn chế ra ngoài đường, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, đóng cửa tất cả các dịch vụ hàng quán không thể yếu. Với những biện pháp quyết liệt được triển khai ngay từ đầu, trong giai đoạn 1 và 2 của dịch bệnh COVID-19, trong khi thế giới ghi nhận hàng triệu ca tử vong và ca mắc, thì Việt Nam đã giữ được 99 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Đà Nẵng với nhiệm vụ thiết lập nhanh các phòng xét nghiệm COVID-19 cho địa phương này. Với kinh nghiệm và mô hình sẵn có, nhóm đã thiết kế và cải tạo phòng xét nghiệm của bệnh viện 199 Bộ Công an, bảo đảm an toàn sinh học và theo quy định của Bộ Y tế để làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Bên trong phòng xét nghiệm này như thế nào, công tác của các nhân viên y tế ở đây ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của phóng viên. sau khi ờ, mẫu được lấy thì sẽ được ờ, đưa vào ờ, khu vực nhận mẫu và xử lý mẫu và thì mẫu sau khi quá trình được xử lý trong tủ an toàn sông cấp 2 thì sẽ được chuyển qua passport để vào khu vực tách chiết vật liệu di truyền của virus. Sau khi tách chiết xong thì vật liệu di truyền cũng được đưa vào passport mà song song đó thì có một nhóm thực hiện pha các cái hóa chất để chạy phản ứng gọi là master mix thì ờ, sau khi ờ, ờ, pha cái hóa chất phản ứng master mix xong thì cũng được đưa vào batch và công đoạn tiếp theo đó là công đoạn nạp mẫu để chạy phản ứng sau khi mẫu được nạp xong thì sẽ chuyển qua batch box để vào cái công đoạn cuối cùng đó là chạy trên đặt vào máy chạy phản ứng real time PCR thì thông thường cái chu trình để chạy một cái phản ứng thì à, theo chu trình thông thường thì khoảng 80 à, phút à, sau khi chạy cái phản ứng xong thì chúng ta đọc kết quả trên phần mềm bằng máy vi tính thì trên cái đường biểu diễn kết quả thì thường sẽ có ba cái đường chính thứ nhất là đường chính dương thứ hai là cái đường mẫu dương tính thì và thứ ba là chứng âm và những cái mẫu âm thì nó sẽ có cái đường thẳng còn những mẫu chứng dương và mẫu dương tính thì sẽ có đường cong rất là đặc thù cho những cái phản ứng à, real time PCR thì thông thường họ dựa vào cái à, giá trị ngưỡng hay còn là CT à, để mà xác định xem là mẫu dương hay mẫu âm đối với à, những cái mẫu mà CT dưới 40 thì thông thường định nghĩa là dương tính và, và trên 40 thì là âm tính thì trong quá trình xét nghiệm thì tất cả các bước đều phải nhân viên y tế đều phải à, quan tâm đến cái à, tính an toàn sau đó thì trong quá trình mà thao tác thì cần phải có độ chính xác rất cao bởi vì các cái thao tác trên à, pipette đòi hỏi cái thể tích mình à, hút rất là nhỏ à, và đặc biệt là trong quá trình chạy phản ứng PCR thì do các cái vật liệu di truyền rất dễ lây nhiễm do đó là quá trình mà thao tác cũng phải tuân thủ các cái quy trình xét nghiệm đã được tập huấn trước để tránh gây ra cái tình trạng nhiễm chéo trong các cái mẫu xét nghiệm đó là một trong những cái à, hậu quả rất là nghiêm trọng khi mà phòng xét nghiệm bị à, nhiễm thì sẽ rất khó để mà cho chúng ta tiến hành các cái bước khử nhiễm khi mà phát hiện trong quá trình là lây nhiễm chéo trong phòng xét nghiệm thì đó là những cái bước cần phải quan tâm và lưu ý trong suốt quá trình thực hiện xét nghiệm à, real time. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách trong các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát. Theo ghi nhận, hầu hết các quán ăn đều thực hiện nghiêm túc quy định đo thân nhiệt cho thực khách. Đồng thời, thực khách phải ngồi cách nhau 1 mét khi ăn. Sáng nay ngày 19 tháng 8, nhiều quán ăn đã lắp đặt tấm nhựa trong suốt hoặc kính để ngăn giọt bắn giữa các thực khách. Cùng với đó, quán nhà hàng bố trí giãn cách chỗ ngồi tối thiểu là 1 mét, có thể kê ghế ngồi cách xa hoặc là ngồi theo kiểu so le. Ghế ngồi, ghế để trống, nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc, Mặc dù có quy định giãn cách nhưng các khách đến quán ăn, nhà hàng, quán cà phê vẫn đông như ngày thường. Ở một số nơi, khi khách hàng không có khẩu trang, quán đã tặng miễn phí và yêu cầu họ đeo vào mới bán hàng. Lực lượng y tế thành phố Hà Nội cũng thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở. Những trường hợp không thực hiện, thành phố sẽ xử lý nghiêm và bắt buộc phải đóng cửa. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình luôn yêu cầu người vào viện phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch Đặc biệt, trước lần sóng thứ hai của dịch COVID-19, các bệnh viện đã đồng loạt triển khai việc dán xác nhận đã đo thân nhiệt để tiện trong việc quản lý người ra vào viện. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tất cả những người đến thăm khám bệnh đều được kiểm soát phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ngay từ cổng bệnh viện với các biện pháp như đo thân nhiệt, phân luồng bệnh nhân. Ngay chọn chốt ngoài cổng là các em là đoàn viên là kiểm soát là 24 trên 24 đấy bệnh nhân đến là phải đo nhiệt độ khi bệnh nhân có triệu chứng bất thường ví dụ sốt ho các em sẽ phân luồng ngay từ ngoài cổng hướng dẫn bệnh nhân vào phòng 107 phòng mà nghi ngờ bệnh lý về covid còn những bệnh nhân hoàn toàn bình thường thì các em sẽ hướng dẫn vào khám chữa bình thường giới thiệu cả nhà biết đây là cây lá cốc rừng rừng này cốc rừng đó là lá non cốc này thì chua lắm coi mình hái mình ăn này rất là chua chua lắm rồi nha mẹ chả muối ăn ngon lá cốc rừng này thì mình sẽ cuốn với lại à, cá cá nướng cá nướng hoặc là trứng nó rất là ngon cái này để tận dụng trồng tiêu luôn tí mình sẽ hái về mình ăn còn đây nữa là rau má đây là cây rau má rau, rau má mà rẫy luôn đất đất tốt này, lá bự này. máy nấu canh rất ngon ăn sống nhà mình không không cần phải mua rau ngoài rẫy thì rau bao la chỉ có hái về ăn thôi chỉ đi chợ là mua thịt mua cá thôi